Địa ốc Firestars Đà Lạt xin giới thiệu sản phẩm. Đất võ trường toàn, diện tích 100m2, mặt tiền 6,2m, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây, đường hẻm ô tô 3m, giá 3,2 tỷ. Đất Thái Phiên, diện tích 80,5m2, 4,4 x 18,3m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô 5m, giá 1,2 tỷ. Đất hẻm Hai Bà Trưng, diện tích 195m2, 82m2 xây dựng, 113m2 nông nghiệp, sổ riêng xây dựng, hướng Tây, đường hẻm ô tô 5m, giá 6,9 tỷ. Nhà tổ Thái An, diện tích 60m2, giấy tàu phường, hướng Đông Bắc, đường ô tô 6m, kết cấu, một trệt, một gác, hai phòng ngủ, một nhà vệ sinh, sân nhỏ đậu xe máy. Giá 1,7 tỷ. Nhà Ngô Gia Tự, diện tích 70m2, sổ riêng, hướng Tây Nam, đường 2,5m cách đường lớn 25m, nhà một trệt, một lầu, 3 phòng ngủ, 2 nhà vệ sinh, sân thượng rộng, giá 1,95 tỷ. Nhà chạy mát, diện tích 168 m2, sổ riêng xây dựng, hướng bắc, đường 3,5 m dốc, nhà một trệt, một lầu, 4 phòng trọ, 2 phòng ngủ, một nhà vệ sinh. Giá 2,8 tỷ. nhà Nguyễn Trung Trực, diện tích 47 m2, sổ riêng xây dựng, hướng Bắc, đường 2,5m có bãi đậu cách 15m, nhà một trệt một lửng, 3 phòng ngủ, một kho, một nhà vệ sinh. Giá 3,2 tỷ. Đất võ trường toàn, diện tích 100m2, mặt tiền 6,2m, sổ xây dựng phân quyền, hướng Tây, đường hẻm ô tô 3m, giá 3,2 tỷ. Đất Thái Phiên, diện tích 80,5 m2, 4,4 x 18,3 m, sổ nông nghiệp phân quyền, hướng Tây Bắc, đường ô tô 5 m, giá 1,2 tỷ.